quê ba mẹ bỏ từ nhỏ rồi ở nhà ngoại nuôi ngoại chết rồi giờ em em đỡ bên vợ hết mười mấy năm nhà vợ cũng lấy chồng khác rồi thì đến khi mà sinh sống ờ, với ảnh được 5 ờ, năm sau thì em có bé đầu em có bé trai đầu thì bắt đầu em phát hiện ra ảnh cờ bạc trai gái nói chung là ờ, đủ thứ hết bé nhỏ được một tuổi gần một tuổi rưỡi thì em bị bệnh gần như là chuyển sang giai đoạn 2 ung thư khi mà em bệnh đó em liên lạc cho ông xã em á để em nhờ gửi hai đứa con em liên lạc không được bạn bè ảnh cũng biết luôn nhưng theo em nghĩ là ảnh cũng biết chứ không phải là không biết nhưng mà ảnh không chu cấp không quan tâm không một cuộc điện thoại không một lần thăm hai đứa à, mình mời bạn nữ giới thiệu trước nha nhà trai ơi Em là Đoàn Thị Minh Huế, à, sinh năm 1986. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em buôn bán bỏ xỉ lẻ tiếp theo ạ. Mời em trai. Em xin chia sẻ giới thiệu em là Tô Minh Khang. Em sinh năm 83, làm việc tại tỉnh Bình Dương. Em làm về gì? Gọn nội thắt bằng tủ bằng ghế. À, à đóng tủ bằng ghế luôn hả? Tức dạ. là thợ mộc đó đúng không? Thợ mộc với bằng em gia công hết luôn công ty Phú Đỉnh đó rồi em quê ở đâu quê ba mẹ bỏ từ nhỏ rồi ở nhà ngoại nuôi trời thấy thương giờ bà ngoại đang ở đâu ngoại chết rồi giờ em em ở bên vợ hết mười mấy năm nhà vợ cũng lấy chồng khác rồi giờ em cũng đi ờ, hai năm mấy nay em ở vậy em nuôi con em trời thấy thương vậy trời em vợ em lấy nhau được mấy năm mà tự nhiên 12 ờ, năm mấy đứa con em ba đứa ờ thấy thương ba đứa không? là một mình mình nuôi luôn hết hả bên vợ nuôi em trợ cấp mà chị ơi ủa vậy Ôi. tính ra là bây giờ anh sống có một mình thôi hả em sống có một mình à. một mình luôn điểm mạnh của em là gì em biết lo việc nhà cửa nước nôi cơm nước em làm được hết tại em tự lập lúc 10 tuổi rồi rồi có điểm yếu gì không em yếu bị hay bạn bè mượn tiền không trả nó hay gạt em hoài cái thấy em nhiệt tình nó cái mượn nó mượn nó kêu mượn trăm em có hai trăm nó cho mượn hai trăm hết cái kỳ vậy tại em tính nhiệt tình mà mượn như em cho nhiêu à vậy giờ em còn tiền không còn có mấy chục triệu à cho anh mượn được không cũng được mà anh ơi cũng được luôn ha mượn vài năm trả nha mượn luôn cũng được có sao đâu mà trời ơi thấy thương không thôi không được mình giờ mình mình mình chuẩn bị mình có một gia đình mới rồi thì mình phải nghĩ tới gia đình mình chỉ có 10 đồng mình cho mượn hai ba đồng thôi sao thấy thương quá nãy giờ là tính qua ôm một cái an ủi rồi đó ờ thiếu may mắn quá à nhà gái sao nè Ưu điểm của em là nhanh nhẹn, hoặc bát, buôn bán, thích nấu cơm ăn gia đình. Rồi ờ, khuyết điểm của em là nóng tính, đi trước đám đông hay hay nhút nhát. <laughs> Thôi cái đó thì cũng không sao. Rồi hình bây giờ mình nói về ờ, cái đường tình duyên của mình đi. Trước em có quen ông xã em, lớn hơn em 26 tuổi. Ảnh có gia đình trước rồi nhưng mà chưa có thôi dứt hẳn nhưng mà ảnh ờ, cũng nói là anh có thôi dứt khoát hẳn rồi anh cũng có hai đứa con thì em quen và tin tưởng nói chung là ảnh cũng đưa đi chơi chung với cơ quan với ờ, bạn bè đồng nghiệp của ảnh thì mình cũng tin tưởng gia đình anh em em rể có thứ này biết em hết ảnh nói là ảnh công việc nhà nước thì ảnh không có thể nào mà à, làm đám cưới hoặc là đăng ký kết hôn được để chờ khi anh về hưu á, thì muốn gì anh cũng chịu thì đến khi mà sinh sống à, với ảnh được à, 5 năm sau thì em có bé đầu em có bé trai đầu thì bắt đầu em phát hiện ra ảnh cờ bạc trai gái nói chung là Ờ, đủ thứ hết em cũng tự lập từ nhỏ và em cũng tự muốn những gì cuộc sống của mình mình tự quyết định và không muốn để gia đình buồn phiền về cái chuyện uh, hôn nhân riêng tư của mình em chuẩn bị sanh bé nhỏ là em thôi với ông xã em đến khi bé nhỏ được một tuổi thì em dứt khoát hẳn hồi luôn và cuộc sống của em tự lập từ đó đến khi uh, bé nhỏ được một tuổi uh, gần một tuổi rưỡi thì em bị bệnh gần như là chuyển sang giai đoạn 2 ung thư thì à, em mới không chịu nổi được nữa thì em mới đưa hai bé nhỏ gửi vô trong chùa ở ngoài quê thì gửi được 2 năm em phục hồi được sức khỏe ổn định lại thì bắt đầu em rước hai bé lại và khi mà em bệnh đó em liên lạc cho ông xã em á, để em nhờ gửi hai đứa con em liên lạc không được bạn bè ảnh cũng biết luôn nhưng theo em nghĩ là ảnh cũng biết chứ không phải là không biết nhưng mà anh không chu cấp, không quan tâm, không một cuộc điện thoại, không một lần thăm hai đứa Hôm nay cặp này bên bị lừa tình, bên bị lừa tiền Cuộc đời sao nó cũng trớ trêu quá nhờ Rồi quê là em là ở đâu? Quê em ở Ninh Bình ạ Còn ai ngoài đó? Giờ dạ, em còn có mẹ ở ngoài đó ở đây ở đây thì còn có ai nương tựa nữa không dạ ở đây không ở đây chỉ hai em ở trên củ chi một mình em tự sanh hai đứa tự lo tự mướn người tự làm gì làm hết một mình từ đó tới giờ không có nội không có ngoại luôn sao em trai em nghe hoàn cảnh nhà gái em thấy sao nè giống hoàn cảnh của em có sao đâu mà em cũng chịu cực từ nhỏ rồi mà ừ. nghe vậy có cho mượn vài chục triệu nuôi con không trời ơi thương em gì cũng được nên em mặn hết tiền đưa hết có sao đâu mà hồi nãy khi mà em ừ. nghe câu chuyện của anh á tính ra thì từ nhỏ tới lớn anh đơn độc có một đúng mình rồi cái mong muốn của anh để mà có được một cái người phụ nữ uh, ở cái thì tương lai á nó như thế nào nói chung em cũng không cần quan tâm nếu, nếu em đi làm nếu em về được nhà em phụ vợ cái gì em phụ được em phụ nấu cơm cũng được giặt đồ cũng được cái gì em cũng làm hết trơn thế là chỉ mong có một người để mình được phụ thôi à. đúng rồi vậy em, đó em trai anh hỏi thật nha kinh tế của em đó em làm có một mình em đủ lo cho một người đủ lo thêm cho ba người nữa không? Tại em làm công ty xí nghiệp cũng lâu rồi, tại em làm pha trưởng lương em cũng cỡ 15 triệu Mà tối mình cạo mướn thêm, em cạo ngành cao su, em cạo giỏi lắm Em đi em cạo cái ngàn mấy cây nữa Tại xưa hai chồng em cũng bằng ba đứa con thiếu nợ, nên phần em cũng trả nợ, em cũng vừa dứt hết năm rồi một mình em trả trăm mấy 15 16 triệu cái em trợ cấp cho con em hết 3 triệu mấy 4 triệu cũng còn dương chục triệu còn tiền cạo đi trăm hai trăm ngàn để tiền ăn tiền nấu xăng tại hồi xưa em cũng đi làm biển hết mười mấy năm rồi biển em cũng làm giỏi bất cứ người làm mướn em cũng làm được con cái học không bằng ai thôi thật ra nhà trai rất là chịu khó đúng rồi cái gì cũng làm được gì cũng làm và được lỡ mà có rơi vào những cái hoàn cảnh ngặt nghèo thì đây cũng là một cái người đàn ông có thể tự vươn lên tự bươn chải ừ. và và à, có thể tự thoát ra được cái cái cái uh, những cái chuyện mà nó không không hay như vậy là em gái thật ra nếu hai bạn mà kết hợp nhau làm ăn á dạ thì em nghĩ rằng rất là tốt hiện nay em ở nhà ai à, hiện nay em đang ở nhà em ở uh, quận bình tân ạ rồi khỏe re dạ ở đây nhà của em luôn hả nhà của ai em ở trọ từ từ ở trọ đó giờ luôn hả tại vì à, xưa em ở gửi 12 năm trời em lo bên mấy em vợ thì em học hành tài em lo ừ. hết bên vợ mặn nhiều tiền lo hết bên vợ em ra đi cũng bằng tay trắng em cũng chả lấy gì trong nhà hết người đàn ông này nếu như có cơ hội để à, nấy à, cố gắng nỗ lực thì nấy ấy cũng sẽ cố gắng hết sức mình luôn bây ừ. giờ mình cứ để hai người nói chuyện nữa ha em đi với ai em gái dạ em đi với hai con em ạ chào các con ừ. trai tên gì con tên là việt anh con nhiêu tuổi rồi con 10 tuổi Em tên gì? Em mấy tuổi? Con 6 tuổi Con tên gì? Con tên Anh Bữa nay hai đứa có biết là ha, mẹ đang đi đâu không? Mẹ đang đi hẹn hò Mẹ đi Ê con có muốn mẹ hẹn hò không? Um... Muốn không? cô Lan đi xuống với con nè Ờ à, thấy cưng quá à Con muốn mẹ hẹn hò không? Có ạ à. uh -huh rồi bây giờ nè con nhìn cái chú này nha hai đứa nhìn chú này nha hai đứa thấy chú này như thế nào nè đẹp trai không có con thấy chú đẹp trai không uhm, có có hả con con nếu như mà bây giờ mà mỗi ngày chú qua chú ờ, chở ờ, ba mẹ con đi chơi thì con thích không con thích ạ à trả lời rất là nhanh luôn con rất là đây ừ. bây giờ để cô lan hỏi anh hai nha bây giờ nếu mà mỗi ngày cái chú hai chú chở ba mẹ con đi chơi con thích không có rồi thí dụ như mà chú muốn mượn mẹ con hai tiếng đồng hồ để đi chơi riêng con chịu không chịu luôn ạ à. chịu luôn rồi con nhà con giữ em hả dạ được không được ạ à. con thấy chú này sao hiền không hiền ạ à. con thích ừ. không con thích, thích chú không rồi ha vậy là hai đứa ủng hộ mẹ đúng không rồi cảm ơn các con em trai đi với ai em trai em đi cùng mình anh ơi ờ à, tội nghiệp không cô đơn quá thôi bây giờ là hai bên cứ trò chuyện với nhau đi nha em trai muốn mẫu hình lý tưởng như thế nào chung em mà dễ mà ơi nếu người thương em một thương em mười dù em thương bạn gái em cũng thương con bạn gái giống hệt con của em vậy ở nhà vậy ừ. em cứ lo từ đi tự tí ừ. chứ tháng cho cho cho em về thăm con lần được rồi còn nếu mà xuống thăm bạn gái chủ nhật em có rảnh em xuống thăm ví dụ giờ em đang làm xí nghiệp em làm pha trưởng ví dụ một tháng em xuống được ba ba lần ngày hai ngày chủ nhật nghỉ với ngày lãnh lương ừ. được ba ngày tháng em xuống được ba ngày còn nếu ngày lễ tết em cứ xuống đều đều em giờ đang ở đâu em ở huyện dầu tiến chứ đó dầu tiến tây ninh đó đúng không dạ thôi mở rào thôi qua đi em trai ừ, này, em cũng có này tặng em tự dạ. tay anh làm dạ rồi em cảm ơn anh quay qua cho mọi người thấy đi rất là khéo tay luôn mọi người em làm bao lâu xong cái đó à tại em vừa làm rất trưa em nghỉ trưa em làm trong vòng 3 buổi trưa em làm xong tặng bạn gái I love you Hai trái tim lòng vào nhau nữa Rất là dễ thương cố gắng kiềm chế tôi không em khóc nhìn anh bằng đầu hay sao thì uh, mới thì cũng uh, thấy là lạ anh tên gì ạ à? anh tên khang anh uh, quê ở đâu ạ à? nói chung quê ở an giang mà mẹ bỏ nhỏ đứa ngoại nhà anh em tới tám anh em rồi dạ anh là thứ tư dạ ở nhà ngoại lúc 7 tuổi tới năm 11 tuổi tự lập mà dạ và còn mấy uh, mấy anh chị em thì uh, có ở gần gần đây không ạ à? có ông anh hai ở bên dĩ an mà cả chục năm nay cũng không có về bệnh nữa nói chung anh em nào cũng khá hết trơn mà cũng không nhờ giả hết trơn anh tự màng tự lo ví dụ bệnh hoạn gãy tay gãy chân cũng tự màng dành dụm tiền lo không nhờ ai dạ yeah. hốt anh cưới vợ anh cũng tự màng kiếm mấy chục triệu cưới vợ yeah. Dạ. ông bà già chỉ cứ lên thôi anh cũng cho tiền xe về thôi yeah. Dạ. ba năm nay anh cũng không có về giữ nói chung ông bà già cũng không có thương anh yeah. Dạ. nói chung thương mấy thằng con gàn cho đất cho đai với anh không cần thiết tự màng tự lo đúng rồi đợt dịch này anh cũng trên này bệnh hoạn nha cũng mới bệnh xong cách ly hết 17 ngày ông bà cũng có điện hỏi thăm đâu thì em cũng giống như anh vậy đó cũng tự lập không có nội không có ngoại thì mất hết rồi à, còn có mình mẹ nói chung hai anh với em chung trong hoàn cảnh nói chung hai đứa mình có hợp nhau ờ, bù đắp nhau dễ sống hơn anh có nhậu nhẹt không không nói chung anh không nhậu nhẹt hút thuốc anh không hút Dạ, có biết cờ bạc gì không? Không, có Tết nhất anh em rủ bánh trứng lên 2 ba ngàn, 50 ngàn Có dụ vợ cho 500, chơi hết 500 mà nghỉ Không chơi nữa Vợ cho nhiều chơi nhiêu Ví dụ hẹn hò, ví dụ tháng anh xuống được 3 ngày à. Ví dụ ngày thứ bảy anh làm sáng chiều bảy anh xuống thăm em với hai đứa con Dạ Còn ngày đó lương anh nghỉ được nguyên ngày Dạ Tại vì đang làm pha trưởng không có đi được Tại quản lý công nhân coi hàng quá mình chỉnh máy móc cho công nhân làm tại hôm em chỉnh máy mà em cũng buồn vợ em cũng cưa đứt cái ngón tay chỉnh máy sao mà sơ ý sao đứt cái lóng luôn á thí dụ như mà sau này có em có muốn thay đổi công việc cho anh về sài gòn anh gì không nói chung là vợ lo mình thương chấp nhận thương vợ đi đâu cũng được nói chung đi biển xuống biển anh cũng đi được anh gần anh đi cũng được chỗ nào có việc làm anh làm được anh không ngại sắp tới dự định cũng có thể là qua năm giữa qua năm em có thể mở quán một là mở quán nhậu hai là mở ờ, quán cà phê với cơm trưa nói chung xuống đây mình cũng có công ty ví dụ anh làm công ty cũng được về ngày nào phụ vợ được phụ còn nếu không được chủ nhật ngủ ngủ phụ cũng bán em có ràng buộc gì không khang không không em không ràng buộc anh trơn anh ơi em không ràng buộc gì hết chỉ có một tháng em về thăm con ngàn lần nếu một tháng trợ cấp ba triệu mấy bốn triệu tùy theo mà em làm nhiều em cho nhiều em ít cho ít là vợ cũng không đòi hỏi vậy đó nãy giờ em gái á thật ra em gái có đồng cảm với lại bạn trai này gì không dạ có trước mắt anh nghĩ rằng em cũng cần một người bên cạnh hôm nay là một ngày rất là đẹp trời em đến gặp một cô gái thật ra cũng rất là thông minh và bản lĩnh đó em à, có muốn kết đôi dùng cùng với người đối diện không em cũng muốn kết đôi em mới lên đây em tìm những ừ. trình giúp đỡ của bây em. giờ em tiến tới em nắm tay cô gái đi thử xem thế nào tiến tới nào cái tay anh trai mà ơi kệ nó trai gì đâu nào trai trước sau cũng phải nắm này nào, chứ cô gái, đâu có né được gái. đó Từ nắm giống tay. hai bạn đang lâu ngày tay. nắm như vậy nè nắm vô đó mến không mến à, giờ thôi anh cũng mong em cho anh một cơ hội để lo cho em cuộc sống sau này đi thôi cho anh một cơ hội rồi. dạ ừ. em cảm ơn ủa cái gì vậy người ta chưa nói lại cái gì luôn á dạ quá à có hát tặng cô à, em gái chung, gì à, em hát không được anh ơi em mặn gì cũng giỏi chứ nấu chè nấu bánh gì em làm cũng được nấu cơm nước gì em làm cũng được mà ca em ca không được gì cũng làm hết đúng không giờ vợ <laughs> sai hoài có buồn không không giờ mình làm với vợ mình vui tại xưa em làm bà xã em cũng mặn suốt em tối mày cạo sáng về em lo con đi học nha ừ giờ bây giờ mình đừng nhắc gì chuyện cũ nữa nha em bỏ hết rồi tại vì ai hỏi em mới trả lời còn không hỏi em cũng nhắc tới ừ. mình à, đến với nhau mình làm cho nhau vui hạnh phúc còn nếu mà cảm thấy mà không vui không hạnh phúc không đủ đủ cái tình cảm to lớn á, thì mình nên à, dứt khoát mình nên nói chuyện với nhau cho rõ ràng em cũng thích như vậy và em chỉ cần một người á, là thương con của em giống như con của người đó tại vì từ nhỏ tới lớn chúng thiếu thốn tình cảm bên nhà nội bên ba rất là nhiều tại ba nó không có thời gian cho tụi nó từ nhỏ tới lớn nó đều ở với em hết chỉ có khi em bệnh ngã xuống thì em mới gửi cháu được vô chùa 2 năm bây giờ quan trọng hai người kiểm tra một lần nữa đủ yêu thương chúng ta bấm nút một hai ba nắm tay chặt vô nào nắm thật chặt vô nào hãy ôm một cái ôm thật chặt nào ôm thật chặt nhau nào chặt nữa nào em muốn mời hai bạn nhỏ lên đây à. hai đứa con, hai lên, con lên đây, đây con. hai con lên đây nói chung con à, em cũng hứa với chương trình rồi đó. bây giờ là đó trời ơi nói chung hứa hết chương trình là thương vợ thương em cũng thương con con em mốt con, con em có xuống như chơi cũng coi như con của em vậy thôi em nói chung con là cũng là con đó thấy chưa nó ôm chặt nó chưa em nói với bạn em gì đi nói với bạn gái gì đi hứa à. gì đi à, anh sẽ hứa lo cho mẹ kem nửa cuộc đời còn lại dạ à. em cảm ơn anh rất là ừ. nhiều dạ. ừ. đứng đó đi con nào em gái em thấy sao dạ nói chung là em ờ, thấy rất là vui ờ, một người ờ, cũng lần đầu gặp và em chỉ cần là thứ nhất là không cờ bạc thứ hai là yêu thương con em thứ ba nữa là chịu khó còn tiền bạc thì nó là phù du lắm mình tạo ra nó được thì tiền hôm nay nó có thể trong túi mình ngày mai nó thấy có thể trong túi người khác nhưng mà mỗi một ngày mình sống mình cảm thấy điều đó là hạnh phúc gia đình là hạnh phúc nhiêu đó là đủ rồi ừ.